này làm chim lâu lịch sự alo alo tới chưa đang tới từ cửa đang ơi ừ nhanh lên rồi rồi ú chà thằng liên vào đi nhà liên vào đi ngon con bé chà dâu dâu dâu mình đi điêu mô lỗ chương với lan chơi mi. tao bưng công việc à ừ nhà yeah, ừ, ngày đi nói thiệt mới đừng nói nữa à. cứ ăn đồ đắt tiền nhất của đất đi ngày mai tao lạnh lương tuyệt vời quá ok Đây. Dạ. làm ly điều chị coi đúng okay. mình đúng, là đâu có chuyện đúng yeah. đúng đúng đúng Đấy, từ mà nắp <laughs> chứ uống nó đã say rồi không tao làm mệt quá bữa đi làm ruộng chơi hạ hạ mới nữa chơi, chơi. vô à. <sighs> rượu mới kêu mày đô ri nọng ri Ngon ngờ Đắt tiền nhất 7 đô Trời à. thì tuyệt vời quá Lão trừ tới chưa bây giờ ủ điều đi Thêm Đúng, lý nữa Tới thêm lý nữa Vô Vô vô vô Vô à. Nóng Cay quá Mà lâu trừ cũng bờ mi đi mất rồi Bờ tao bên mi á Bờ để tao mà có thời gian mà uống với mi á ờ. À, với bên mì à Mà chưa về đây được mẹ em rồi Chà cái sữa tặng tình nhiều ghê rồi má Ôi ơi Chứ tao quen con vừa ngon lành rồi Ê, con vừa à? à. Kệ nghe Bị mực ừ. Ờ, vòng một ba mẹ cho kẹ miếng Thôi uống tí đi Chơi, chơi nha Ok, ok dạ. Chơi Vô yeah. Lâu chưa cũng gặp ấy À Phi Thêm ly nữa ờ. Chơi nữa, chơi nữa từ từ từ từ giảm nhiệt độ xuống mệt quá tao đang suy đâu dạ. thêm ly nữa tiếp nữa tiếp nữa chơi luôn anh lâu lâu, lâu ngày anh gặp mà. được hợp lý vô vô à. À. thôi đợi xíu tao đi tiêu xíu đã chị chị chị chị chị chị chị chị mi đi là mi làm đi là mi sai rồi sai rồi mi biết không Biết chứ mi đi tiểu ấy ừ. mà tao kêu tình tiên ra thì ai tình không phải mi bao tao à tao tiền xong tao ra tình tiên là khi mi lon ra lon mơ, tao đi một tao làm quê ra tao có tiền trả ba cái đô đi tao có tiền mà là bữa đó đứa xíu tao đi tiểu không được ráng ngồi một lý nữa rồi ok chơi luôn tao nhìn tiểu mi luôn đúng bề một đại thôi ừ. vô Tần tần tần tần tần tần vừa tao gọi, vừa tao gọi chắc chắn Thiệt không? vừa tao gọi Dạ đi lô Chị Ra sân bay ra ngoài anh Chứ anh đã mắc nhau với thằng Liêu rồi Ờ à, rồi ok ok ok Đừng dừng đừng dừng Rồi anh ra đón chưa anh ra đón chưa ừ. Gọi chị mi không vợ tao nói ra có chút việc điên già đón, đúng không đón đón đón gì đây nữa mi kêu vợ bên miệng chưa đón đấy không phải đột ngột à, đấy là ý mới định chọn trại trâu đi nữa bị lừa tao đúng không còn mơ tao đi đón vợ tao xíu không tao được vợ tao với nhà rồi tao tới đây làm mi okay. không mi này mi ngồi xuống chưa mi tỉnh tiên tao tao đi về cùng mi ok bỏ tao lại đây tao tỉnh tiên à mi lừa tao à Mô mi thằng bạn tốt tao mà tao lừa Để tao đi xỉu tao con nhau nữa Con Đâu đi Mi đi tao lại mi lúc này Mi Ồ mi Chịu chưa Mi chưa xỉu ờ, Chưa mới tỉnh lên với sao Giết gì định dây Ừ thì mi làm chứ được Em là thời định dây chuyên nghiệp Có tới nghe 5 năm rồi chỗ đi là ai cũng mặc em hết Trời ơi, một thằng mặc áo con green áo sơ mi như mi mà lại đi đánh dây à? Cái đắng. Đánh dây đi là họ mới thích. Thôi thôi thôi, nghiệp chạy miếng được không đi đánh dây được không? Đi luôn. Đôi dây chị làm đánh 50 ngàn là sạch hết, sạch làng bóng. Trời đôi dây tao mua trăm ngàn mà mày đánh 50. Thế mà mày mới cắt cổ tao à? Dây vip, dây vip là phải đánh 50 không sạch. Thôi thôi thôi. Thôi thôi 20 ngàn mấy cụ ưa đánh thì đánh mắng đánh thôi. 20 ngàn anh đánh. Thì thôi, thôi đi đi cho rồi mới nở. Bởi buổi sáng mới thấy thấy mí rồi, ngay nên gặp vợ mí rồi. 10 ngàn được. Dạ, mày mới xuống mày cười dây này mày đánh cho tao Mày với tao chơi với nhau lâu năm mà mày năm mới lên đối xử với tao như rửa Chơi với mày mẹ năm mà nghĩ mà tao danh được à Thì chỉ mày cũng có thể danh tao, trương người yêu của tao ra chỉ có biết tao không có hết rồi Chẳng lẽ trương người yêu không biết tao có được à Quan trọng anh ấy thích mày không Thích hay không là quyền Tao ưa đó tao có Tôi chuyện nhớ tao có cái chuyện mà tao có mất dẹp mất trọ rồi đây rồi âm thanh là sẵn rồi, rồi, rồi, rồi. vâng kính thưa tất cả mọi người đã đến với uh, chương trình uh, giới thiệu uh, nhân vật mới từ hang về vâng sau đây em sẽ giới thiệu một uh, nhân vật từ rất là công phu, rất là xa xôi vàng dầm, vượt không ba bão táp rất là nhiều thứ để có thể có mặt tại đây để nói chuyện với mọi người. Vâng, nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ hai, nghệ sĩ nhân dân làm việc, vâng, nghệ sĩ công phu võ thuật Việt Nam không biết ở mô tới. Welcome, cưng cưng cưng. Lại lại lại lại. 안녕하세요. À, anh ơi, anh ơi, anh ơi. 아, 시리 아, 쇼롬몬테. Ờ, té bột ngọt, anh yêu mô tô. 어, 어, 제 이제 아, 트람 미 Ôi, ôi, chết, chết, ờ, ờ, nội, em, ờ, thông dịch tiếng có người ở nhà ngủ rồi à. hả? nói được tiếng việt hả? hả nói được tiếng việt hả này này này này chưa mới nói cái chi tao không hiểu chi hết luôn mới mới nói cái chi đó bảo người việt mới mới nói tiếng hàn quốc đôi chi đây kịch bản của rồi cái kịch bản của tôi mới rồi đây ông thấy cái kịch bản của tôi là rõ ra này không có chi đó mà mà à. korea này korea này hàn quốc này thấy không ông đợi cái chi không mất sóng mất sóng trực tiếp mất sóng rồi à, giờ, ờ. giờ chạy ra hả chứ anh có cái tai năng chi à... anh diện hồ em cho em có sẵn rồi, rồi, rồi, lúc, lúc lúc lúc này mới nói cái chi đó mới nói tao tao vô, vô đây để diện là chi công phu công phu, à. công tao phu. tao biết công phu mốt ở rồi vô đây làm chi nóng nổi không biết mấy kia tao vô tao vô thôi tao biết mốt thôi cần ra lại đi ra lại ra lại tự nhiên vâng. vô đây mà đuổi tao vô cắt sóng hồ em đoàn này cắt hồ em dạ sao dạ. học mô bị đẹp ấy tóc tai đồ son phấn đồ mù đại việt à hôm nay tao nói có gì không mình tâm sự về cái chuyện đi lâu đi bạn bè với nhau mà chứ đường đường á chứ nói này tao còn ưa thằng nữa mà chứ muốn nhờ mi giúp thằng đẹp trai lắm cũng tự nha giàu học giỏi chứ tôi định nhờ mi giúp tao tỏ tình vàng được không Tôi nghĩ rằng đừng nên tỏ tình trước vì đó, gái phải làm giả chứ dạ chí tao mất dạ lâu rồi chứ là tôi ưa hẳn tôi có theo đuổi hẳn ba năm trời mà tôi thấy hẳn chứ có người yêu chứ đâu tao muốn tới được mấy con kia chứ không chứ chẳng lẽ chứ bạn bè lâu năm giúp nhau cũng được chứ ghê nữa cứ bạn là tao cũng biết tao tin tại rằng nó tao giúp mi thì uh, ít nhất mi cũng uh, uh, mua đặt hoa bông giùm tao tao đợi tặng hẳn đó có ai mà con trai mà đi tặng hoa chơi gãi tao tính trái mà tặng hoa à tao quên chứ đáng nghèo ờ, chứ ta làm gì đây ờ, hay là đặt tiệc nhà hàng ta tới đó à, mua cái chi đó tăng hạng nghèo mình mua chi mua ship đi được hay là tăng hạng cái chi nghèo ờ, tăng chi nghèo? mi suy nghĩ giùm tao đi đang mai chưa miếng nói chi hết rửa tao chưa có bô với tao việc tăng chứ trai rồi chẳng là miếng quá mày cái phím muốn tinh đô à không bóng mê ba thể loài nữa chưa đắng hay không tăng hẳn chứ à thế tôi thấy hẳn dùng cái điện thoại của bắp của tôi tăng hẳn cái điện thoại đi tụng tiền của không nhà mình giàu mình lo chi nữa mà hẳn cũng giàu nữa rồi để con từ múa không có ba mẹ hẳn cho ba mẹ hẳn cũng buồn hẳn gọi là xa đò vào mày cái hư hỏng hiểu không nó tốt như mới đừng nên như hẳn vì đắng thấy quá khó khăn chứ mi mi mi mi ế mi muốn cho tôi ế giống mi luôn à ế đi ế ế bên vừng má chứ đáng nào à? mà chứ thích hàng mày nắm rồi mà chứ gặp lại mi mà chứ hèn năm mi ra đây giúp tao mà chứ mi nói mi tao nói tao chia tay mà là rắn đã quen không bị chia tay chứ từ bỏ đi mi hiểu không đấy chứ là hẳn gọi là lấy trái tim của tao đi rồi chứ là tao gọi là không biết làm rắn được cả à? chưa đắng hay à dư biết phải giúp tao đấy chứ đang chứ biết nổi nữa chứ ừ, gọi là chứ mày tin bằng mày tụi mình mày lâu nữa rồi gọi là vứt bỏ đúng không